bộ chỉ nấm sâm cao cấp của Thái Lan bên em về số lượng rất nhiều bộ nấm cao cấp ờ, bên sâm của Thái Lan một bộ sản phẩm đấy một bộ sản phẩm gồm có 5 một bộ có 5 sản phẩm này em chuyên xỉ lẻ chuyên xỉ lẻ mỹ phẩm qua Thái Lan Các anh chị có thể liên hệ với số 0985 123 191. em chuyên xỉ toàn quốc xỉ lại toàn quốc luôn ạ Nó còn rất nhiều các sản phẩm Đây có Cái chị cũng lắm Các mặt hàng ạ trắng sữa trắng son thiếc